À, xin chào tất cả anh em nhé thì cái video ngày hôm nay tôi lại tiếp tục giới thiệu cho anh em về cái uh, sản phẩm về cái bộ hột tài xỉu bên tôi Đấy, mà nó là hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi nhé Đấy. vì sao nó độc quyền tại vì là những cái bộ hột này là do chính tay bên tôi làm Đấy, và hiện nay trên thị trường là không có nhé đó chính là cái bộ hột tài xỉu tam sắc nhé Đấy thì nói qua cho anh em để cho anh em biết được cái bộ tài xỉu tam sắc nó như nào Đấy, giới thiệu trước tiên là giới thiệu cho anh em về cái bộ tài xỉu mà tôi muốn uh, giới thiệu và muốn chia sẻ cho anh em những anh em làm tay cái thì là anh em uh, sẽ có cái bộ hột tài xỉu mà nó nó hiệu quả cho anh em đi đi lắc tài xỉu anh em đi chơi tài xỉu bịp thì anh em có cái tỷ lệ thắng khá là cao nhé đó thì uh, cái cái bộ hột tài xỉu tam sắc này nó có cái gì để cho anh em biết được cái bộ hột này nó là hàng độc quyền của tôi Đấy. thì đây đây chính là cái tam sắc tại vì à, khi bên tôi làm bên tôi đã đánh cái con tam này nó thành dấu sắc ở, ở trong chính tả trong chính tả thì để cùng chiều như thế này nếu mà chúng ta lấy hột trợ thì uh, chúng ta sẽ thấy là cái hai cái mặt mặt tam hai mặt tam của của, của trợ nó sẽ là dấu huyền còn hai mặt tam của của của bên tôi làm là dấu sắc đấy đấy là cái để phân biệt được cho anh em đây đó đó anh em thấy chưa đấy. hột trợ và hộp bên tôi làm nhé hộp tam sắc thì uh, anh em nào mà muốn uh, sở hữu hay là anh em nào mà, mà chưa có cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc cái mà nó đạt hiệu quả hay là nó ưng ý thì bên tôi còn à, rất là nhiều những cái bộ tài xỉu khác nữa Đấy, không phải là riêng những bộ hột này còn đây là những cái bộ tài xỉu mà uh, chỉ là bộ tài xỉu ờ, thường thôi Đấy, những bộ hột tài xỉu thường thôi Đấy, có những cái bộ hột tài xỉu mà tâm đắc để cho anh em đi lắc cái hay là đi lắc đấu trường C1 ấy, thì là tôi để trong kia đó. thì anh em nào mà cũng có điều kiện anh em nào có thời gian thì anh em cứ lên cơ sở tôi sẽ chia sẻ cho anh em và tôi sẽ để cho anh em test những cái bộ hồ tài chính viên tôi có nhé thì cái cách chơi hay còn gọi là cái cách lắc của nó thì là khi nào mà anh em lấy hột ấy, thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em sau Đấy, chia video thì tôi không tiện chia sẻ cho anh em có những em lấy trước rồi thì những anh em nào lấy trước rồi thì anh em cũng không tiện cho lắm thì là anh em thông cảm nhé đó thì bây giờ tôi và tôi sẽ giới thiệu cho anh em trước tiên là cái bộ tài xỉu này nó hoàn toàn không tang 100% không tang thử cho anh em đăng kích này Đó. nam châm này dọi đèn này cả ba hột luôn đi nói chung là nó chỉ là thủ tục thôi anh em nhé còn à, đi chơi thì anh em biết rồi đến sân chơi thì anh em phải là không tang thì anh thì thì mới ờ, chơi được đấy còn tôi thì tôi không thể nào mà bán đồ có tang cho anh em được đồ có tang thì tôi bảo có tang còn đồ không tang thì bảo không có tang riêng cái hột tài xỉu mà đi lắc này thì là chắc chắn rồi 100% là không tang Đấy, có rất là nhiều anh em hỏi tôi rằng là cái bộ hột này nó có tan tích gì không mà khi mà anh em lắc thì là nó lại được theo ý muốn thì uh, nói luôn với anh em là cái bộ hột này là do bên tôi làm nên là cái cách lắc của nó và cái bộ hột nó đi như thế nào là bên tôi đã nghiên cứu hết rồi và tìm ra cho anh em một cái cách lắc nó hiệu quả nhất để chia sẻ cho anh em thôi đấy chứ nó không có cái đồ công chuyện gì ở trong cả nên là anh em cứ phải đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ tài xỉu tam sắc này nó đi như thế nào và cái cái bộ hột này nó đi theo ý muốn của anh em hay là không Đấy, nó đi theo ý muốn của tôi hay không thì tôi sẽ lắc thì tôi sẽ đọc trước trước khi để tôi lắc nhé Đấy. thì uh, trước khi vào sân chơi thì anh em lắc thì là anh em cứ lắc đều tay cho tôi nhé cứ lắc đều tay thì là đều tay thì cái bộ hột này nó đi đều cho anh em một tầm 8 đến 90 phần trăm 8 90 đó, tài này Đấy, xịu rồi tài này Đấy, xịu rồi Đấy, cứ như vậy thôi à, nó đi đều cho anh em là như vậy đó thì uh, uh, cái bộ hột này còn một cái để cho anh em có thể sử dụng nó anh em đi lắc tài xỉu để anh em đi xong sới hay là đến sân chơi của người ta để anh em lắc thì là nó sẽ rất là hiệu quả đó là cái cách mà anh em có thể giữ được tài giữ được xỉu của cái bộ hột này hay là anh em có thể mua lên tài dùng xỉu theo ý muốn đó thì uh, ví dụ như chén này đấy, tôi không uh, muốn lên tài dùng xỉu nữa thì tôi sẽ giữ để giữ cho anh em để giữ luôn cho anh em này đấy nó có 7 đến 80 phần trăm trong này nó là tài đấy, anh em kết đó 166 đúng không tiếp tục lại giữ tài cho anh em này đó hai bốn năm đúng không anh em đó. thì cái bộ hột này khi mà anh em đi lắc ấy khi mà anh em điều khiển được nó rồi thì anh em đi lắc thì là anh em kéo cầu rất là dễ Đấy, anh em kéo cầu tài hay anh kéo cầu xỉu hay là anh, như thế này anh em trước về xỉu thì anh em chỉ cần nhẹ nhàng này được thôi nó sẽ về xỉu cho anh em đó ba ba bốn đó cái bộ hột này là do bên tôi làm do chính tay tôi làm và